làm một tí thì cho nó đỡ cay làm một tí cho đỡ cay um, làm một tí đi đã ngộp ăn em cũng vội làm gì vậy trời đây cái này ngon hơn cái này gì đúng rồi cái này ngon hơn em nãy giờ anh gấp lung tung này này, này. cái bát rồi. <laughs> cái này lát nữa em đặt quán quân á nhất đưa vào đấy